Thưa quý vị và các bạn, đêm qua miền Bắc đã bắt đầu một trạng thái thời tiết hoàn toàn khác, đó là giai đoạn mưa xuân kéo dài. Nguyên nhân của những cơn mưa này là do một đợt sóng lạnh yếu tăng cường từ phía Bắc xuống theo hướng lệch ra phía biển. Vì thế mà nó sẽ làm gia tăng lượng ẩm trong không khí, khiến cho các tỉnh miền Bắc chuyển sang trạng thái là mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhiều. Do có mưa rải rác trong ngày nên nền nhiệt ở các tỉnh Đông Bắc Bộ gần như là đi ngang, chỉ dao động trong khoảng từ 21 đến 23 độ. Cùng với đó thì độ ẩm luôn duy trì ở mức cao trên 90%, cảm giác nồm ẩm rõ rệt. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ là những nơi tác động của không khí lạnh khá yếu thì trời vẫn có nắng nhẹ và nhiệt độ cao từ 24 cho tới 26 độ. Dự báo xa hơn, đến khoảng ngày 8-9 tháng 2, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ, khiến cho thời tiết chuyển rét trở lại. Với miền Trung cùng lúc đang chịu tác động của hai hình thái gây mưa ở phần phía bắc của đèo Hải Vân trở ra tới Thanh Hóa do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc xuống. Còn tại phần phía nam của khu vực đèo Hải Vân thì vẫn chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông. Cả hai hình thái này đều yếu, vì thế nó chủ đạo gây ra tình trạng mây nhiều. Riêng khu vực Bình Định, Phú Yên, khu vực Hà Tĩnh hay là Quảng Bình cục bộ sẽ có nơi mưa to trên 20mm. Mây nhiều và mưa lác đác làm cho nền nhiệt các tỉnh thành phố miền Trung không cao. Dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế giao động trong khoảng 21 đến 24 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Ngoài ra cũng từ ngày 9 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Trung Bộ sẽ tiếp tục đón thêm một đợt mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ theo đó cũng có xu hướng giảm trở lại. Còn với các tỉnh phía Nam, không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày hôm nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng gián đoạn, Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên vẫn thấp từ 27 đến 29 độ, với các tỉnh Nam Bộ nhỉnh hơn nhưng mà không nhiều, dao động trong ngưỡng 30 đến 32 độ. Về đêm ở Tây Nguyên trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ và khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 đến 26 độ.